đều chờ đợi 4 nữ tiếp viên Việt Nam Airlines sách ma túy. Theo luật sư, nếu các tiếp viên hàng không biết trong các tuyếp kem đánh răng là chất ma túy, họ sẽ bị xử lý hình sự với khung phạt cao nhất là 20 năm tù, tù trung thân hoặc tử hình, bởi số ma túy là đặc biệt lớn. Theo giới truyền thông đã đưa tin, cơ quan chức năng phát hiện 8.400 gram viên nén và 2.080 gram ma túy dạng bột trong hành lý của 4 nữ tiếp viên thuộc hãng bay Việt Nam Airlines bao gồm tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thủy cùng ba nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân, Đặng Phương Vân. Khi làm việc với cơ quan chức năng, bốn nữ tiếp viên hàng không tỏ ra bàng hoàng, bất ngờ trước sự việc. Cả bốn người khai, khi ở Pháp có một người chưa rõ lai lịch đã tiếp cận nhờ nhóm sách tay một số hàng hóa về nước, trả công 10 triệu đồng. Nhóm nữ tiếp viên đã mở một số hộp xem thử, thấy là kem đánh răng bình thường nên đã nhận chuyển hàng. Hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04, công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận người cùng tăng vật để mở rộng điều tra. Theo tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật. Những người thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy chỉ có thể bị xử lý hình sự nếu người đó biết rõ đây là chất ma túy. Trường hợp cơ quan chức năng không chứng minh được những người này biết rõ những tuyếp đánh răng này là chất ma túy thì không đủ căn cứ để xử lý hình sự với họ. Chuyện tiếp viên hàng không vi phạm pháp luật, buôn lậu không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên chuyện tiếp viên hàng không bị phát hiện vận chuyển trái phép chất ma túy là chưa từng có. Bởi vậy, cơ quan chức năng cần làm rõ để xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai và cũng không bỏ lọt tội phạm. Luật sư Đặng Văn Cường phân tích, theo quy định của pháp luật, tội vận chuyển trái phép chất ma túy có lỗi cố ý trực tiếp. Nghĩa là người thực hiện hành vi phạm tội phải biết là hành vi của mình nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố ý thực hiện và mong muốn hậu quả xảy ra. Nếu các tiếp viên hàng không biết trong các tuyếp kem đánh răng là chất ma túy, họ sẽ bị xử lý hình sự với khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù, tù trung thân hoặc tử hình, bởi số ma túy là đặc biệt lớn. Còn các trường hợp các nữ tiếp viên không biết trong số tuyếp thuốc đánh răng được vận chuyển về Việt Nam có chứa chất ma túy thì không đủ căn cứ để xử lý hình sự với họ. Ông Đặng Văn Cường cho hay, cơ quan điều tra sẽ tạm giữ hình sự đối với các tiếp viên hàng không sách ma túy để làm rõ việc vận chuyển thuốc đánh răng này được thực hiện như thế nào, ai là người gửi, ai là người nhận và số tiền vận chuyển là bao nhiêu. Việc chứng minh các nữ tiếp viên hàng không có biết đây là chất ma túy hay không thuộc trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng. Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ căn cứ vào diễn biến hành vi, mức độ nhận thức, đặc điểm về nhân thân, các mối quan hệ của các nữ tiếp viên này và các tình tiết khác có liên quan để xác định các nữ tiếp viên này có biết đây là chất ma túy hay không. Theo luật sư, cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm chứng minh tội phạm và theo nguyên tắc suy đoán vô tội. Một người chỉ có tội khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật của tòa án. Lời khai nhận tội không được coi là chứng cứ buộc tội nếu lời khai đó không phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác để phản ánh sự thật khách quan. Bởi vậy, việc các nữ tiếp viên này có thừa nhận đây là chất ma túy hay không thì không phải là vấn đề quan trọng. Kể cả trường hợp các nữ tiếp viên này thừa nhận họ biết đây là chất ma túy, nhưng nội dung này không phù hợp với các tình tiết diễn biến của vụ việc thì cũng không thể kết tội họ. Ngược lại, nếu các nữ tiếp viên này không thừa nhận số ma túy này do mình vận chuyển, nhưng cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy các nữ tiếp viên này biết đây là chất ma túy nhưng vẫn cố tình vận chuyển thì sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội vận chuyển trái phép chất ma túy mà không phụ thuộc vào việc bị can có nhận tội hay không. 4 nữ tiếp viên Việt Nam Airlines chuyển ma túy bị phát hiện như thế nào? Trong hành lý của 4 nữ tiếp viên Việt Nam Airlines, cơ quan chức năng phát hiện có 8.400 viên nén và 2.080 gam ma túy dạng bột. Theo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, vụ việc được đội thủ tục hành lý nhập khẩu, chi cục hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện khi tiến hành nghiệp vụ kiểm tra soi chiếu. Bốn người thuộc hãng bay Việt Nam Airlines gồm tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thủy cùng ba nữ tiếp viên Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân và Đặng Phương Vân Kết quả hành lý của bốn nữ tiếp viên, mỗi người đều có hai vali sách tay hoặc một kiện hành lý ký gửi. Trong hành lý của tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thủy có hai vali chứa quần áo cá nhân, một vali bên trong có chứa 43 hộp kem đánh răng, trong đó có 31 hộp chứa viên nén màu xám có tổng trọng lượng 2,18 kg và 12 hộp có chứa chất bột màu trắng có tổng trọng lượng 1 kg. Tiếp viên Võ Tú Quỳnh mang hai vali, một vali chứa quần áo của tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thủy, một vali chứa 43 hộp kem đánh răng, bên trong có các viên nén, bột màu trắng đúng bằng trọng lượng mà bà Thủy cất giấu trong hành lý nêu trên. Trong hành lý của nữ tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, lực lượng hải quan phát hiện có chứa 780 gram viên nén màu xám. Còn nữ tiếp viên Đặng Vân Phương, ngoài hai vali chứa quần áo, đồ dùng cá nhân thì còn có một vali chứa 2.020 gram viên nén màu xám và 2.000 gram dạng bột màu trắng. Tất cả các viên nén màu xám và chất bột màu trắng thu giữ được trong hành lý của đoàn tiếp viên như trên, lực lượng chức năng đã lấy các mẫu thử nhanh, kết quả mẫu thử đều có phản ứng dương tính với thuốc thử cocaine, ketamin. Khi làm việc với cơ quan chức năng, tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thủy và ba nữ tiếp viên tỏ ra bàng hoàng, bất ngờ trước sự việc. Họ đều khai khi ở Pháp có một người chưa rõ lai lịch đã tiếp cận nhờ nhóm sách tay một số hàng hóa về nước, trả công 10 triệu đồng. Nhóm nữ tiếp viên đã mở một số hộp kem thử, thấy là kem đánh răng bình thường nên đã nhận chuyển hàng Nhóm nữ tiếp viên còn khai về việc người tiếp nhận tại thành phố Hồ Chí Minh khi hàng được chuyển về nước. Trước đó, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Hải quan Tân Sơn Nhất tập trung kiểm soát những người có tần suất di chuyển thường xuyên, đặc biệt là các tuyến đường trọng điểm từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc để sàng lọc, kiểm tra có trọng tâm. Các đối tượng có sự thay đổi từ những đối tượng ngoài xã hội có mối quan hệ phức tạp, thành phần là khách nước ngoài, người Việt Nam, khách du lịch. Đến nay xuất hiện nhóm đối tượng mới là tiếp viên hàng không, đây là nhóm đối tượng có công việc ổn định, có nhận thức pháp luật nhưng vẫn tham gia vận chuyển trái phép chất ma túy. Do vậy, việc quản lý, sàng lọc, phân loại đối tượng để đấu tranh gặp nhiều khó khăn. Vụ việc phát hiện 4 nữ tiếp viên Việt Nam Airlines mang hơn 10 kg nhập cảnh về nước là nằm trong tầm kiểm soát, chú ý của lực lượng hải quan. Đại diện Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC01 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận người cùng tăng vật để mở Hiện công an đang xác định người nhận số hàng trên tại Việt Nam để truy bắt. Còn theo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2023 đến nay, tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện 44 vụ việc vi phạm về lĩnh vực hải quan, trong đó có 8 vụ bắt giữ vi phạm về ma túy với tăng vật khoảng 15 kg ma túy đá. Choáng ngợp những đặc quyền của tiếp viên hàng không khiến họ dễ buôn lậu ma túy, Tiếp viên hàng không có thẻ thành viên phi hành đoàn, chỉ cần quẹt thẻ, xuất trình ID của hãng rồi đi thẳng qua cổng an ninh mà không cần soi chiếu, kiểm tra sàng lọc. Một cựu tiếp viên hàng không của Mesa Airlines tiết lộ về đặc quyền dành cho thành viên tổ bay. Theo New York Post, tháng 10 năm ngoái, nữ tiếp viên hàng không của hãng hàng không Mesa Airlines, Teresa Rice, 41 tuổi, có lịch bay đến Boston. Tuy nhiên sau đó, cô đã bị cảnh sát bắt giữ. Theo các cáo buộc, Wise. Cư dân Dallas, Mỹ đã cố gắng lợi dụng các đặc quyền của tiếp viên hàng không, bao gồm thẻ thành viên phi hành đoàn KCM để đi qua cổng an ninh mà không bị kiểm tra sàng lọc để buôn lậu ma túy. Bạn có thẻ KCM, bạn quẹt thẻ, xuất trình ID hãng hàng không và bằng lái xe rồi đi thẳng. Nhưng đôi khi bạn bị lực lượng an ninh lựa chọn một cách ngẫu nhiên để kiểm tra sàng lọc. Đó là khi bạn phải đi qua hệ thống an ninh mà mọi khách hàng đều phải đi qua một cựu tiếp viên hàng không của Mesa Airlines nói với tờ New York Post và cho biết thẻ KCM cho phép các nhân viên hàng không, bao gồm phi công, tiếp viên hàng không đi qua các hệ thống an ninh mà không bị kiểm tra sàng lọc. Thật không may cho White, ngày cô bị bắt quả tang buôn lậu ma túy là ngày cô được chọn để kiểm tra sàng lọc ngẫu nhiên. White hiện đang chờ tuyên án sau khi nhận tội có ý định buôn bán Fentanyl, một loại ma túy mới có biệt danh là thuốc xác sống vì nó mạnh hơn heroin từ 30 đến 50 lần và mạnh gấp 100 lần so với morphine mà giá rất rẻ. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Wright đã tỏ ra lo lắng, thậm chí là run rẩy khi phải đi qua máy quét toàn thân mà mọi hành khách phải vào để chụp x-quang năng lượng thấp. Cỗ máy đã nhanh chóng nhận ra Wright đã giấu một thứ gì đó ở trong người được đưa vào phòng riêng để kiểm tra, Brian đã phải gỡ ra một khối lớn cuốn quanh bụng của cô, nhưng vẫn nói với các nhân viên an ninh rằng nó là một gói thủy ngân được thiết kế để giảm cân. Nhưng bác sĩ giảm cân có trụ sở tại Los Angeles, tiến sĩ Hans Martin cho biết, ông chưa bao giờ nghe nói về phương pháp dùng gói thủy ngân để giảm cân. Một cuộc kiểm tra gói hàng đã tiết lộ sự thật, Brian đang cố ý buôn lậu và vận chuyển hơn 1,5 fentanyl. Theo một tuyên bố từ văn phòng luật sư Mỹ, Brian đã nhận tội vào tháng cô đã cố gắng lợi dụng tư cách là một tiếp viên hàng không, một vị trí đáng tin cậy để phạm tội. Cô ấy dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 24 tháng 3 tới. Văn phòng luật sư Mỹ ở quận Nam, California mô tả Wright chỉ là một trong nhiều tiếp viên hàng không biến các đặc quyền của tiếp viên hàng không thành công cụ để buôn lậu ma túy. Theo đó, không ít tiếp viên hàng không nhận thấy an ninh lỏng lẻo đối với các thành viên tổ bay là cơ hội để họ làm những việc phi pháp, được những kẻ buôn ma túy trả công hậu hĩnh số tiếp viên hàng không đã biến đặc quyền của họ thành một công cụ để vận chuyển ma túy khắp nước Mỹ. Luật sư Dennis Ring nói với tờ New York Post rằng các cuộc kiểm tra sàng lọc ngẫu nhiên đối với tiếp viên hàng không là điều không phổ biến. Đó là lý do để việc này, việc buôn lậu của các tiếp viên hàng không thường diễn ra. Tôi nghĩ điều này khá phổ biến nhưng họ không thường xuyên bị bắt. Một cựu tiếp viên hàng không nhớ lại, một đồng nghiệp trong ngành của cô đã đến Mexico và mang về các loại ma túy như Ritalin, Xanax và Andero và sau đó bán chúng. Liên tiếp viên hàng không cho rằng việc Wright bị bắt vì buôn lậu ma túy chỉ là do kém may mắn và lập kế hoạch kém. Quay có lẽ đã tránh được việc bị bắt nếu không bị kiểm tra sàng lọc ngẫu nhiên. Ngoài ra, nếu gói ma túy nằm trong vali của cô ấy thay vì bị gắn vào cơ thể cô ấy, tôi nghĩ cô ấy sẽ không bị bắt, cựu tiếp viên hàng không cho hay. Luật sư Dennis Ring nói rằng những kẻ buôn lậu ma túy danh mãnh thường thích thuê các tiếp viên hàng không để giúp họ vận chuyển ma túy. Tuy nhiên theo ông, một nửa các tiếp viên hàng không vận chuyển hoặc buôn lậu ma túy thường không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của những gì họ làm. Mọi người thậm chí không nhận ra rằng đây là một hành vi phạm tội liên bang. Họ không đặt nhiều câu hỏi, ông Dennis bình luận.